ta tinh tình Hà Nội ngầm một tin trong hai tin đời ba bốn tin chờ sao chẳng thấy đâu một mình trăng treo suốt đêm thâu em ơi trăng đã cành tre từ trước ngõ là nhớ ai ngồi trong cánh trên trời sao chẳng thấy đâu